rồi để tôi sẽ may vào chưa nào Rồi, hello anh chị em à, Tôi mới dạy xong một khóa học à, buổi chiều ngày hôm nay à, Khóa học tên là à, là Speed Sell system Hệ thống bán hàng tốc độ Là giúp cho nhiều anh chị có thể bán được nhiều đơn hàng đơn, đơn hàng hơn này Rồi xin chào Nguyễn Ngọc Ánh nhé Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì tôi có hướng dẫn học viên là làm một cái, một cái quy trình Đó là quy trình để chúng ta live stream này Live stream xong rồi là sáng ngày mai là tôi hướng dẫn học viên làm chạy quảng cáo cái video livestream đó và làm những video giả like để chúng ta bán hàng nhé. À, xin chào và chúc anh, xin chào Phạm Phương Thảo. Rồi Phương Thảo à, livestream chưa? Đấy, thì có một một cái phần bài tập là nho nhỏ cho anh anh chị em trong lớp để luyện tập. Thì tôi tôi vừa làm việc xong, từ tôi chưa chuẩn bị kịch bản gì hết. Đó, cứ thế là tôi mở máy là tôi làm việc luôn. Đó thì là cái chủ đề buổi tối ngày hôm nay là bán hàng online thì à, bắt đầu từ đâu à, đây là một một cái câu hỏi mà trong tất cả những khóa học miễn phí của tôi là tôi tổ chức vào thứ ba thứ tư thứ năm hàng tuần đấy và các buổi tối đấy thì sau khi là tôi tổ chức chương trình xong tôi đọc được rất nhiều những phần tin nhắn hoặc là những người họ đã gửi tin cho tôi họ hỏi là thầy ơi thì là em đang là mẹ bỉm sữa này rồi em đang có con nhỏ này là cũng nhập hàng về nhưng mà chưa biết cách bán này rồi rất nhiều người chị nhé bảo em à, vợ chồng em đang nợ rất nhiều vì tôi đọc rất nhiều cái tin như này chị ạ cực kỳ nhiều tin và tôi, tôi thấy mọi người vẫn bị vướng mắc nhé vẫn bị vướng mắc về một cái từ khóa là bán hàng online và có rất nhiều chị là gì vẫn đang đi làm công ty nhưng mà họ sẵn sàng họ gì họ nghỉ để họ bán họ tập bán hàng online chị nhé thì là bán hàng online bắt đầu bắt đầu từ đâu thì đầu tiên tôi muốn anh chị hiểu là cái từ khóa bán hàng chị nhé à, bán hàng bán hàng là gì đó bán hàng là gì thì bán hàng đó chính là gì là anh chị giải quyết vấn đề của của khách hàng hay của thị trường đấy để anh chị nhận được tiền và nếu vấn đề khó nhé thì sẽ nhận được rất nhiều tiền và vấn đề dễ thì nhận được à, ít tiền thôi đấy tuy nhiên à, trong sâu thẳm mỗi chúng ta như chị biết đó là gì là đa phần chúng ta bảo em sẽ bán hàng online nhưng mà khi bảo bây giờ anh chị bán đi thì có rất nhiều nỗi sợ bên trong chúng ta đó vì tôi bảo là anh chị đi gặp khách hàng đi thì rất sợ hãi anh chị nhé và trong lớp của tôi tôi bảo là anh chị hãy làm video rồi livestream đi và đặc biệt là gì bảo em đã từng bán hàng rồi nhưng mà khi livestream khi bán thì gọi là bán cái thương hiệu cá nhân của mình ấy, gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân để bán hàng ấy họ không dám làm thì họ bảo em rất sợ hãi em chưa bao giờ làm cái việc đó anh chị nhé thì uh, bản chất của con người chúng ta là là như vậy thì tôi có đọc một cái cuốn sách gọi là gì lược sử loài người chị nhé đấy đêm qua tôi đọc gần hết cuốn này rồi đọc đi lại vẫn thấy hay chị ạ cuốn cuốn là uh, cuốn uh, ờ, lược sử loài người đó thì là con người chúng ta đúng không ở thời đồ đá ấy, khi chúng ta gọi là sống ở trong hang mà bước ra bên ngoài chị nhé bước ra bên ngoài thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải quan sát xem là xung quanh chúng ta có có cái mối nguy hiểm gì không đó ví dụ là gì à, chúng ta ra khỏi hang mà gặp con ờ, con sư tử này con hổ này nếu mà chúng ta ra xoa đầu đúng không thì đã tuyệt chủng ngay thì bản chất từ thời đầu đá tức là gọi là lực xử đối người đấy và thuộc giống loài Homo sapien đấy chị nhá sapien đấy con của chúng ta thuộc giống loài Homo sapien là nó tập trung vào nguy nguy cơ đầu tiên đó thì giống như tôi bảo chị bán hàng online đi làm video để gì để khách hàng họ tin tưởng chúng ta đi nhưng mà đa phần là gì không dám làm chị ạ rất là sợ nhá thì chúng ta thuộc chủng loài Homo sapiens và thấy cái gì lạ này lạ bắt đầu là gì là bắt đầu là xù lông lên này tập trung uh, chuẩn bị để chạy nhá Đấy, thì tôi bảo là hãy quay video rồi up lên Facebook hoặc livestream đi thì tất cả mọi người xù vào em sợ lắm em chưa bao giờ làm cả thì đây là một cái vấn đề gì là đa phần chúng ta gặp phải đó chỉ cần anh chị mà dám vượt qua thôi dám vượt qua cái cái nỗi sợ đó thì chắc chắn là gì chắc chắn là chúng ta sẽ làm có kết quả tốt hơn đó, đợi chị đợi đôi chút tôi tắt cái điện thoại đi đấy thì à, cái thứ hai à, đó là gì lược sử gọi lịch sử của chúng ta đặc biệt là những người ở miền Bắc chị nhé là họ sống trong một một cái thời kỳ gọi là thời, thời kỳ bao cấp anh chị ạ thời kỳ bao cấp ấy thì bản thân tôi là sinh ra à, sinh à, trong cái thời kỳ mà nhà nước vừa gì vừa chuyển đổi xong chuyển đổi dụng đất anh chị nhé à, tôi sinh năm 1986 thì đúng là gì là thủ tướng uh, Nguyễn Văn Linh như phải đúng không bắt đầu là cải cách lại đó thì trước đó nhé trước năm 1986 thì miền Bắc chúng ta vẫn gì vẫn sống trong thời kỳ bao cấp tự cung tự cấp này đó là gì là ví dụ là tôi uh, sản xuất này rồi ờ, anh chị ở trong livestream xem livestream này cũng đi gì cùng sản xuất nhé và cái sản phẩm làm ra thì nhà nước bao tiêu hết anh chị nhá là chúng ta sẽ không phải bán hàng nhiệm vụ của chúng tôi là gì đó chỉ đi sản xuất và hàng tháng được phát cái tem phiếu tem phiếu này đổi lấy gạo ờ, lấy thịt này và mang vào cho gia đình đó không có khái niệm là gì bán hàng gì nhá và đặc biệt là gì à, bố mẹ tôi vậy này bố mẹ tôi sống trong thời kỳ đặc của bao cấp và bố tôi luôn vinh dự nói một câu này bố rất uh, vinh dự là được uh, đứng trong uh, giai cấp vô sản của đảng cộng sản gì nhá giai cấp vô sản thì vô là gì vô là không nhé số không tròn chỉnh sản chính là à, tài sản của chúng ta đó có nghĩa là sao chúng ta sống trong một cái xã hội là gì không có tài sản đó thì tài sản nó nằm ở đâu ví dụ tôi có tài sản này rồi ví dụ bạn Ngọc Ánh trong livestream có tài sản Chúc Anh trong livestream trong livestream của tôi có tài sản Phạm Phương Thảo có gì có tài sản đúng không có tài sản thì cộng lại nhé thì gọi là cộng sản anh chị nhé <laughs> gọi là cộng sản đó đấy và đặc biệt như vậy à, bản thân tôi sinh ra trong một gia đình như vậy đúng không bố mẹ thì không biết bán hàng không biết kinh doanh và tôi sẽ có gì niềm tin này có suy nghĩ này có cảm xúc về là không không, không có cảm xúc không có khái niệm bán hàng anh chị nhé đó thì rồi là một 61% dân số của Việt Nam chúng ta theo thống kê là gì là họ sợ cái từ khóa từ khóa bán hàng anh chị nhé rất sợ từ khóa bán hàng họ nghĩ là gì à, bán hàng là lừa đảo rồi bán hàng là là đa cấp này vân vân đấy thì niềm tin cái từ khóa bán hàng tại Việt Nam chúng ta họ không tin không tin nhiều đâu đấy và đặc biệt là khi tôi lớn lên này đi học chị nhé rồi tôi được học trong một cái môi trường giáo dục là gì thầy cô thì cũng gì thuộc giai cấp vô sản luôn rồi đọc sách của những người không biết bán hàng luôn chứ thầy cô mình cũng cũng không biết bán hàng đâu chị nhé đó và đọc sách của những người không biết bán hàng và đặc biệt là gì học đại học và không có trường đại học nào dạy gì à gọi là đại học bán hàng nhé chỉ có đại học kinh tế quốc dân rồi, rồi đại học gì tài chính marketing đó làm gì có gì đại học bán hàng đâu và đất nước chúng ta thì tôn vinh này sĩ này nông công và binh đúng không đó làm gì có chuyện tôn vinh là gì sĩ nông công binh bán hàng đâu đó thì từ tư duy đó từ thời kỳ đó anh chị nhé thì đúc rút ra thế này là không có khái niệm bán hàng gọi là gì cái từ khóa đó là không có nằm trong tiềm thức của của bố mẹ tôi và gì đặc biệt là tôi nữa sau này như vậy đấy thì tôi lớn lên thì tôi cũng vậy đi học của những người là không biết bán hàng họ dạy dỗ chúng ta đọc sách của những người không biết bán hàng anh chị nhé và thế là chúng ta không biết bán hàng đấy học đại học xong là phải gì à đi kiếm một công việc à, làm việc nó ổn định sau đó là gì sống một cuộc sống ổn định lấy vợ sinh con xong chết hết đó. thì à, nó rất là gì rất là vô vị trong cuộc sống chị nhé đó à, thì anh chị xem à, đoạn video đấy anh chị có thể à, chia sẻ cho đội nhóm của mình nhé chia sẻ xin chào Vân Anh Nguyễn này đó thì đây là một đây là một cái phần bài tập mà hôm nay tôi làm việc với học viên của tôi là chúng tôi sẽ tổ chức live live stream đấy và ngày mai chúng tôi sẽ chạy quảng cáo quảng cáo video live stream này và làm những video giả live để bán hàng chị nhé để quảng cáo bán hàng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn Đấy, thì quay lại cái chủ đề bán hàng nhé bán hàng thì rất nhiều là mọi người hỏi là bán hàng bắt đầu từ đâu rồi em chưa biết bán cái gì thì tôi muốn đào sâu lại gì ở bên trong chúng ta là gì nỗi sợ bán hàng và bản thân của tôi cũng vậy rất cực kỳ sợ bán hàng nhé đấy bởi vì tôi đâu, ờ, à, ờ, lớn lên này sau đó đi học ờ, à, đi bộ đội này sau về lại gì học lại đại học rồi là sau đó là gì ờ, trường giữ lại ở trong ban phát triển chuyển giao công nghệ của trường đại thủy sản à, cũng các thầy cô giáo cũng không, không biết bán hàng rồi thầy tôi sếp của tôi là gì là ông giáo sư phó giáo sư tiến sĩ phạm hùng thắng người hải phòng thì ông chỉ có chuyên môn giỏi thôi chuyên môn giỏi và lý thuyết rất giỏi nhưng mà bảo khi cho ra ngoài bán hàng gì chắc gì thất bại luôn đó và lương của ông thầy tôi ông sư phụ tôi người thầy đấy phó giáo sư đấy mà khi nghỉ hưu là hình như mười mấy triệu nhỉ 15 16 triệu ấy không nhớ tới khoảng hơn 10 triệu đấy họ cống hiến cho gì bao nhiêu năm rồi chị nhưng mà họ vẫn gì nhận một mức lương như vậy thì tôi nghĩ thế này ô thế bây giờ là à rồi khi mà tôi đợi tôi già giống ông thầy của tôi nếu mà tôi công tác tại trường đúng không cũng trở thành giáo sư cũng, cũng trở thành chiến sĩ đó nó chỉ trên danh nghĩa thôi thì sau này không biết gì nào đúng không lương như vậy nó có đủ sống không rồi ờ, sau này mình muốn à, phát triển ra ngoài rồi như nào thì tất cả là tôi được đặt câu hỏi trong đầu thì uh, ờ, 2014 thì tôi mới chuyển vào cho Vũng Tàu ấy chị ạ là tôi đi uh, làm kỹ sư và tôi bắt đầu biết bán hàng học bán hàng cái gì ạ đấy thì quay lại cái thời thời kỳ là xã hội chúng ta đúng không là gì lớn lên này rồi là gì tất cả bạn bè chúng ta tôi chơi với những người này không biết bán hàng luôn bắt đầu khi tôi vào vũng tàu tôi làm thì tôi làm kỹ sư rồi tôi quản lý cái đội công nhân ở dưới xưởng gì nhá rồi xuống đó thì à, đội đó thì cũng không nghiên bàn hàng đâu sau đó toàn học những cái trò chơi gì vui vui gì đó là nghiên cứu à, hôm nay đánh đề về bao nhiêu rồi là cách tính số là đánh con lô bao nhiêu nó ăn anh chị nhá rồi họp hành rồi là hôm nay bàn hôm nay nhậu quán nào vân vân anh chị ạ lúc đó là tôi cũng bị cuốn theo gì cái môi trường như vậy chị nhá đó thì là cái môi trường à, gọi là gì cái hạt mầm ở dưới gọi là gì chúng ta giống như một cái cây chị nhé giống như một cái cây trưởng thành thì ngày xưa chúng ta ở trong gia đình nó giống như cho trong cái hạt mầm đấy nó đang nằm ở dưới đất thì cái môi trường môi trường dưới đất ấy nhá gọi là môi trường của gia đình đấy, tôi được sinh ra trong một môi trường gia đình ờ, bố mẹ làm ruộng làm nông mẹ tôi bị tàn tật bố tôi thì là, là cũng ờ, bộ đội ờ, rồi là xuất ngũ sau đó là về đi làm thuê gì ạ à? đó và không có từ khóa bán hàng đâu đấy thì ờ, tôi được sinh ra như vậy rồi tôi được học rồi được lớn lên được giáo dục rồi cũng không biết bán hàng mãi về sau tôi mới biết à ra gì bán hàng là một ngành gì một nghề rất cực kỳ cao quý chứ nhé bởi vì nếu chúng ta có giải pháp tốt đúng không có giải pháp tốt uh, sản phẩm tốt giúp cho khách hàng họ gì họ giải quyết được vấn đề thì đó chính là một gì một cái nghề rất trân trọng và cao quý mà rất nhiều người họ nói từ bán hàng là lừa đảo và bán hàng là gì không tốt như mọi người nghĩ chị nhé đấy cho nên tôi muốn chị gì hãy thay đổi tư duy đi thay đổi theo cách mới cách suy nghĩ mới đó bảo bây giờ em muốn bán hàng bây giờ là tôi, tôi bảo anh chị làm video đi anh chị livestream đi anh chị vẫn không dám làm bảo rất sợ đúng không thấy đó lạ lạ mà thì đúng rồi và vì tôi muốn gì mở cái tư duy của anh chị ra chúng ta đã bị gì cái quá khứ nó làm cho cho chúng ta không biết bán hàng đâu được sinh ra trong môi trường như vậy thì ở trong khu miền Nam này thì gọi kinh tế gọi trước năm 1986 thì nó khác nhé chị nhé miền Bắc vẫn là báo cấp đó thì mãi đến năm 1992 thì tôi không nhớ không nhầm là mới có luật doanh nghiệp đó tôi, tôi học lịch sử tôi đọc tôi nhớ luật doanh nghiệp thì lúc đó mới có công ty tư nhân chị nhé trước đó là ngoài Bắc thì là chỉ có công ty nhà nước thôi đó, nhà nước họ gì chúng ta sản xuất ra thì nhà nước bao tiêu hết đó chúng ta chỉ việc sản xuất thôi cho hợp tác xã này xong lấy tem phiếu về ờ, đổi về đổi gạo đổi thịt mang về cho gia đình đó, sống một cuộc sống như vậy anh chị ạ đó thì tôi muốn anh chị hiểu đó là gì là không phải do chúng giao do anh chị đâu mà do cái thời kỳ cũng do cái môi trường xã hội đây môi trường gia đình rồi môi trường xã hội sau đấy anh chị lớn lên cái môi trường xã hội đó là gì tính từ giống như cái cây đúng không tính từ mặt đất gọi là cái môi trường bên ngoài này nắng mưa gió này nó tác động đến cái cây đó thì cái môi trường xã hội bên ngoài cũng vậy đó là gì là anh chị tiếp xúc với bạn bè của anh chị họ là tầng tầng lớp nào đó rồi anh chị chơi với ai và anh chị học hỏi được cái gì ấy thì tôi gì tôi môi, môi trường xã hội tôi chơi với những người bạn toàn những người gì à, nhậu rất giỏi vậy nhá rồi nghiên cứu số đề cực kỳ giỏi <laughs> đánh bạc cực kỳ giỏi và gì họ cuộc sống của họ như vậy thôi cho rồi cái tư duy của tôi cũng bị cuốn cái họ gì gọi là chúng ta ở môi trường nào thì chúng ta sẽ bị gì sẽ bị giống như môi trường đó đó thì lúc đó tôi mới nghĩ như này ừ thì bao nhiêu bao nhiêu năm nay rồi thì 2018 tôi mới tôi mới đốt thuyền hiện chị ạ 2018 2014 thì tôi bắt đầu gì, bán hàng tôi tập bán hàng rồi thì mãi tận 2018 cơ 2018 thì khi đó bố tôi mất rồi bị ung thư mất thì tôi mới dám gì đốt con thuyền bởi vì tôi đọc một cái câu chuyện tôi nghe một câu chuyện ở trong cuốn sách nói này uh, 13 nguyên tắc làm giàu của Napoleon Hill ấy thì có một câu chuyện như này là có một cái uh, vị lãnh đạo này dẫn một cái đoàn quân là đi thuyền qua một cái đảo nhỏ ấy, một cái đảo đó thì cái đảo đó là gì là kẻ địch của mình đấy thì là ông ông lãnh đạo là ông ấy huy động tất cả tàu thuyền qua bên đảo đó thì tất cả binh lính bước xuống cái đảo đó anh chị ạ thì ông mới ra lệnh gì ông đốt con thuyền thì ông mới tập hợp con lính lại ông nói anh này nếu chúng ta bây giờ tôi đã đốt thuyền rồi chỉ còn một cách là chúng ta gì phải chiến thắng kẻ địch anh chị nhé phải chiến thắng và còn nếu chúng ta gì một là chúng ta chiến thắng hai là tất cả chúng ta sẽ tử trận đấy thì không còn đường không còn đường nào lui hết cái gì nhá bắt buộc gì quân lính họ phải gì họ phải chiến đấu hết sức mình thôi đó, điên cuồng, hành động điên cuồng và làm việc điên cuồng, chiến đấu điên cuồng. Lúc đó thì cuối cùng họ giành chiến thắng. Thì 2018 tôi mới đốt thuyền thì chị ạ. Đốt một cách gì? Bất ngờ luôn. Thì khi tôi đốt thuyền thì người thân thì bảo mày điên à. Đang làm công việc mà lương cao, làm sếp, mày nghỉ làm gì? Bởi vì tôi sẵn sàng tôi đốt thuyền. Bởi vì tôi đã tìm được một cái giá trị của tôi chị ạ. Và là trước khi chết đi tôi phải có một cái điều gì đó có giá trị cho để lại cho con cháu và để lại cho thế hệ sau đấy thì tôi không muốn chết đi một cách nó bình thường chị ạ đấy, ví dụ là gì trước khi chết à chuẩn bị chết đúng không sau bắt đầu gì là con cháu hỏi à bố ơi bố còn điều gì chăn chối để gì chưa làm được không có có điều gì mà bố cần dặn dò để chúng con sau này con sẽ làm tiếp công việc của bố không đấy thì tôi không muốn điều đó đúng không mình đã làm hết rồi và bố đã giúp rất nhiều người rồi và bố đã có giải pháp giúp được nhiều người họ có kết quả rồi và bố mãn nguyện rồi thế là bố ra đi nó, nó gì nó thoải mái đúng không đấy thì đến lúc họ ví dụ đối với một người bình thường khi chết họ đọc điếu văn đúng không gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Nguyễn Văn A đúng không từ trần lúc mấy giờ đó ông sinh ra trong một gia đình à, nghèo rồi là lớn lên lấy vợ sau đó là sinh con và sau đó chết rồi hết cái gì cái điều văn nó, nó bình thường đúng không thì tôi thấy là nó quá gì quá bình thường bởi vì con người chúng ta anh chị biết là gì rất là giỏi anh chị nhé bộ não chúng ta cực kỳ giỏi anh chị biết là gì Edison đúng không Edison não của Edison giống não của anh chị và giống não của tôi luôn và tại sao gì họ gì họ thành công như vậy họ nghiên cứu cả một nghìn lần mới làm ra được một cái bóng đèn anh chị nhé vậy và chúng ta đa phần gì khi tôi bảo là hãy livestream đi hãy làm video đi đấy thì họ thấy việc khó quá họ làm được một lần xong họ bảo khó quá rồi em bỏ cuộc đấy thì anh chị thấy là gì Edison đúng không đi học các thầy cô giáo bảo là rất là ngu dốt không dạy nổi đấy tức là nói với mẹ của Edison vậy là ngu dốt quá không dậy nổi và rất may mắn người mẹ đã gì đã truyền truyền những câu nói tích cực để ám thị vào Edison đó là gì à, con là một người cực kỳ thông minh tài giỏi thầy cô giáo không dạy nổi con thì mẹ sẽ dạy con tức là Edison này được ám thị cô nói à tôi là người một người thông minh tôi là một người tuyệt vời đúng không thì tôi là, một nhân tài đó thì cuối cùng ông là một nhân tài thật thì đa phần cũng vậy đúng không rồi chúng ta lớn lên bố mẹ chúng ta hay chửi chứ ui mày đòi làm kinh doanh ui giời không không chịu lo đi làm đi đúng không vì kinh doanh bán hàng rồi mã mày đòi làm được xong rồi chửi đủ thứ cả bản thân tôi cũng vậy vậy tức là tôi bị à, ám thị bởi những cái môi trường gọi của cái môi trường trong gia đình này và môi trường ở ngoài xã hội đa phần là chúng ta bị ám thị kiểu đó đúng không à, nếu chúng ta bị ám thị những công tích cực đi à, tôi phải làm được tôi làm được tôi tôi phải có giải pháp rồi tôi thất bại thất bại chính là gì là một cái đòn bẩy để tôi đứng dậy và thất bại để tôi rút ra bài học thất bại để tôi rút ra kinh nghiệm để tôi đứng lên làm tốt hơn đó còn tất cả mọi người đang nghĩ ôi thất bại chắc không có duyên đâu đấy. thì cũng giống cũng giống như câu chuyện bán hàng đấy thì 2017, 2017 à, thì tôi cũng nhập cái sản phẩm Mỹ về lúc đó thì tôi vẫn làm ở công ty uh, uh, thép Nippon Steel ở Phú Mỹ Phú Mỹ 2 ở Vũng Tàu đấy Bà Rịa Vũng Tàu thì tôi lên Sài Gòn tôi học về học học 3 ngày quảng cáo xong tôi tốt nhập cái hàng Mỹ về tôi bán đấy chị nhá về bán thì buổi trưa ấy buổi trưa lúc mà mọi người đi ngủ rồi tôi quảng cáo ra số thì tôi ra ngoài gốc cây chui vào cái ống tôi gọi điện thoại cuộc cuộc thứ một của khách hàng từ chối cuộc thứ hai họ chửi tôi và cuộc thứ ba vẫn bị chửi chị nhá đến cuộc thứ sáu thứ bảy tôi nhớ thứ sáu thứ bảy thì tôi biết rất là sợ hãi thì bảo là chắc tôi sinh ra thì không có dưới bán hàng đâu mình chính ra mình làm kỹ sư mà ngồi đọc bản vẽ ngồi thiết kế ở trên máy tính như chị nhá, đấy thì đa phần chúng ta uh, đến cái phần và giai đoạn là gì không làm được không kết quả xác định bỏ cuộc rồi Tuy nhiên tôi vẫn còn một niềm tin như sau Bởi vì thì tôi cũng đọc sách này Trong mấy năm đó tôi ngồi tôi, tôi nghe sách nói cả mấy năm hay gì nhá Mỗi lần đi làm về tôi mở sách nói tôi nghe Đấy Và tôi đã gì tôi đã tổng hợp lại thành bộ sách nói đấy 72 bộ sách nói mà tôi rất yêu thích nhất ấy. Và giúp cho tôi có động lực ngày hôm nay đấy Tôi nghe đi nghe lại Thì, thì tôi bảo trong sách nói họ họ có rất nhiều câu chuyện rồi họ cũng bị thất bại như vậy tại sao họ gì họ vẫn làm được đúng không chỉ cần họ không bỏ cuộc thôi đó. Thì trong câu chuyện bán hàng như vậy chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc chúng ta thì có giải pháp tốt kiên trì bám đuổi mục tiêu và tin tưởng mình sẽ làm được thôi sẽ bán được hàng và đến cuộc thứ 10 là tôi, <laughs> là tôi bán được được hàng chị nhé tôi bán được một cái sản phẩm để khách hàng dùng thử nhé trị giá là 800 900 nghìn đồng Đấy, một sản phẩm đánh bán một combo triệu rưỡi đấy nhưng mà bán bán ra mỗi sản phẩm thôi chốt mãi được họ dùng thử như vậy nhá xong cuối cùng lúc đó từ lúc đó tôi mới tin vào à hóa ra gì mình làm được cái gì ạ đó và từ lúc đó tôi có niềm tin thì đến 2018 tôi mới đốt thuyền bố mất thì tôi mới đốt thuyền đấy và đặc biệt như này một cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến cái việc bán hàng của chúng ta nữa đó là chúng ta trong cái môi trường giáo dục nhé tôi không nói xấu thì môi trường uh, uh, gọi là gì? giáo dục của đất nước chúng ta không phải phản động đâu bởi vì chúng ta gì vì tôi được nghe câu chuyện cổ tích tấm và cám đúng không tấm và cám thì khi cô tấm à, đến mùa gì mùa chảy hội à chảy hội xong bắt đầu à, à, mẹ à, gì gì ghẻ với cám gì ghẻ với ra một cái bài đó là gì trộn à, hạt đậu này thóc thiết với nhau bây giờ bắt nhặt riêng ra hết đó mới được đi đi chơi chẳng hạn đó thì cô tấm ấy cô thấy vậy cô bùng ngồi cô khóc anh chị, anh rồi cô khóc hu hu rồi thế là gì ông bụt hiện ra ông hỏi một câu gì chứ làm sao con khóc thì cô tâm cô kể như vậy theo bụt ông gì ông hóa phép pháp thế là gì cô tấm được <laughs> đi gặp hoàng tử đúng không và giúp cô tấm tự do tài chính mà không phải làm gì hết đấy thì cũng giống như câu chuyện ở 2018 2018 khi em nuôi là bố tôi mất rồi mà nuôi tôi có một cái văn phòng của quận 12 tôi với một, một bạn khuyết tật mở cái văn phòng bán lẻ quận 12 và tôi bị gãy hệ thống thất bại gì ạ và tôi cũng xuống trời mưa thì tôi xuống sân rồi buồn quá tôi khóc khóc bảo thế bây giờ mình khóc cũng buồn lắm gì ạ rồi, ờ, nước mắt là đàn ông mà thất bại nợ nần vân vân cả rồi khóc cuối cùng là khóc khóc xong thì không thấy bụt nào hiện ra chị nhé không bụt nào hiện ra hết đấy và lúc đó ở dưới sân là chỉ có ông có chú bảo vệ thôi chú bảo vệ chú bảo làm gì mà đứng giữa mưa vậy con đó thì chẳng nhẽ tôi bảo là chú ơi con làm bán hàng hệ thống con thất bại nợ rất nhiều tiền rồi chú giúp con này à bởi vì sao ông bảo vệ ông phải không phải là ông bụt ông chỉ là ông bảo vệ thôi ông sống trong môi trường ông đi, làm là bảo vệ cho cái chung cư đó lương tháng được bốn năm triệu một tháng đúng không chị làm sao giúp được mình làm sao bảo là chú ơi có cách nào bán hàng làm sao để con phải bán hàng nhiều hơn đa đơn hàng hơn không với bản bản thân ông ông đang gì ông đã làm thuê như vậy ông đã bán hàng bao giờ đâu lúc đó chỉ có ông, ông bụt cái gì ạ tôi chỉ mong ông bụt hiện ra thôi đó thì lúc đó tôi mới gượng dậy thì nhá tôi mới gượng dậy như này à hóa ra tức là mình làm sai một cái điều gì đó làm sai một điều gì đó thì tôi mới quyết định tôi đi học vậy đi thì mới vỡ ra rất nhiều vấn đề và tôi đã trả rất nhiều tiền cho rất nhiều diễn giả và cho cả thế giới về Việt Nam tôi không tiện nói tên bởi tôi không thích khoe cái thành tích học tập tôi chỉ gì làm có kết quả thôi âm thầm ở chiến đấu thôi anh chị nhá đấy thì dựa vào vấn đề của anh chị này và có rất nhiều câu hỏi anh chị tối cứ nhắn tin cho tôi là tôi tổ chức những chương trình khóa miễn phí đấy khóa miễn phí thì đa phần là giúp cho anh chị là gì vượt qua nỗi sợ bán hàng này rồi là có cái cách thức bán hàng mới không phụ thuộc không phụ thuộc vào Facebook cá nhân chị nhé đa phần chúng ta cái gì nhập sản phẩm về chụp hình rồi đăng bài bán hàng ở trên Facebook cá nhân sau đó là đợi cúng rồi đốt phong long và hôm nay lại trở lệ Phật Nam mô gì là Phật con đợi trở lệ Phật à, sẽ có nhiều khách hàng ghé qua Facebook của con để họ mua hàng đó. sau đó thì không ai mua cả đúng không rồi, rồi lại gì mất niềm tin về bán hàng bảo thế mà mọi người bảo bán hàng online dễ tôi bán có được đâu đó thì có nghĩa rồi giống câu, câu chuyện của tôi đó là cái gì à tôi không chịu đi học thôi thì mãi về sau đó là gì hóa ra mình không chịu phát triển bản thân muốn bán hàng tốt thì mình càng phải đi học phát triển bản thân anh chị ạ để mình gì tức là trong cuộc đời chúng ta nó có rất nhiều mảnh ghép lắp ghép lại với nhau nó nó trở thành một cái tấm bản đồ thành công cho chúng ta thì trong quá trình mình làm làm việc này mình kinh doanh rồi mình từ bé đến lớn đến khi chết đi ý, thì có thể thiếu rất nhiều mảnh ghép ý, và rất nhiều kỹ năng chẳng hạn đó ví dụ kỹ năng livestream kỹ năng làm video kỹ năng tên là sale kỹ năng quảng cáo kỹ năng leader lãnh đạo đội nhóm rất nhiều kỹ năng thì khi tôi làm tôi bị thất bại thì tôi mới phát hiện ra rằng, rằng như này à là do mình chưa hoàn thiện bản thân mình mình phải lớn hơn công việc tức là mình phải lớn hơn hệ thống của mình thì mình mới dẫn dắt được hệ thống của mình đó để hệ thống nó không bỏ đi nó không bị gãy chị nhá đó hóa ra gì tôi không bị học phát triển bản thân cứ nghĩ là mình giỏi mình tài giỏi anh chị ạ cứ trong đầu nghĩ là à mình làm được hóa ra là gì thất bại hết thì có nghĩa là thiếu một cái gì đó thì tôi phải đi học phát triển bản thân tôi học về à tôi mới hiểu vấn đề như vậy học và rồi về tôi làm đấy thì để giúp cho anh chị và bán hàng tốt hơn này và có rất nhiều học viên đã hỏi tôi như vậy thì ờ, tối thứ ba tuần sau nữa nhỉ tuần sau tuần sau tôi dậy từ nguyên ngày rồi cả tuần rồi từ sáng đến tối nhá tuần sau tôi dạy khoa học là tin học văn phòng cho đội à, mẹ biển sữa mới bắt đầu bán hàng online này thứ sáu thứ bảy tôi dạy à, cho công ty ông thầy này thì tuần sau nữa là ngày 26 đúng không để tôi xem là lịch là ngày 26 xem lịch nhá và chị đợi tôi một chút ngày 26 28 thì phải để tôi kiểm tra lại cái lịch cho chính xác nhé Vậy là ngày 26 nhá 26 tháng à, tối 26 tháng 26 tháng 4 này đến tối ngày 28 ta tôi tổ chức chương trình uh, miễn phí 3 buổi tối gì nhá 3 buổi tối để giúp cho anh chị học xong này có thể bán hàng tốt hơn cũng giống như một cái câu chuyện đó là ở trên Facebook cá nhân của tôi là học xong ấy có học viên bảo là thầy ơi em học xong buổi số 1 em làm mẹ bỉm sữa à mẹ đơn thân chứ chồng bỏ gì đó và em đang bán cái đặc sản Tây Nguyên trước đó em bán không có đơn hàng nào rất là buồn chỉ cần học xong buổi số 1 thôi hôm nay em bán được 8 đơn hàng thế đó hôm sau bạn gửi cho tôi cái quà Tây Nguyên tôi rất là vui đấy tôi không cần anh chị trả phí nhé cho là chỉ cần anh chị học xong ờ, ba buổi miễn phí mà anh chị áp dụng được có kết quả thôi là tôi cực kỳ hạnh phúc rồi tức là tôi đang giúp đỡ cho anh chị một cái gì đó đấy thì tôi tổ chức chương trình này gọi là gì chương trình tên là Internet Sales Warriors nữa là trở thành một uh, chiến binh thực thụ để chúng ta gì bán hàng online đấy tối ngày 26 nhé tức là thứ ba thứ ba tuần sau nữa nhé tối thứ ba là 26 đến 28 3 buổi tối giúp cho anh chị từng gì cấp bậc đơn giản đến cấp bậc nâng cao để anh chị hiểu về quy trình bán hàng mới quy trình marketing mới đó thì anh chị có thể bấm vào đường link có tên là Phạm Thanh Bình này gạch chéo này y này sc này à, s nhé s s phạm thanh bình com gạch chéo này isvk e đấy xong bấm enter là chị đăng nhập vào trình duyệt web nhé thì nó nó hiển thị ra một landing page là tôi có cái nội dung ở trên đó anh chị đọc anh chị sẽ hiểu nhá và sau sau đó anh chị nhớ bấm vào cái nút là đăng ký miễn phí đó thì tôi sẽ tự động thông báo cho anh chị khóa học đó đến giờ học nó tự động thông báo cho anh chị và đến buổi đó tôi sẽ chia sẻ cho chị cách thức mới này làm thế nào để chị ra kết quả mới chứ chúng ta đừng làm theo cách cũ nữa đó thế chị cứ tham gia đầy đủ với tôi và có thể là gì cho đội nhóm của mình vào học nếu anh chị nào bot nếu anh chị là leader có thể gì à, huy động anh em vào để xem nhé để cách tôi ba buổi đó là ba buổi mà tôi tôi đúc kết lại câu chuyện kinh doanh của tôi bán hàng online của tôi đấy có những thất bại có những thành công như thế nào và chúng ta cần giúp ra bài học ở đây là gì đó thì đó thì ba buổi đó giúp cho anh chị có một cái nhìn mới nhé thay đổi tư duy Đấy, đặc biệt là những người bán lẻ nhé đó à, à, anh chị là boss là leader thì cho đội nhóm vào học càng tốt để gì mở tư duy hơn anh chị nhé và cuối cùng là gì à, xin chào và hẹn anh chị trong buổi học của tôi và hãy nhớ share đoạn livestream này cho đội nhóm của mình và nếu thấy hay hãy gì share về tường của mình share đội nhóm để chị nghe lại nhé có thể nó giúp ích cho rất nhiều người và tôi vô cùng biết ơn anh chị xin chào và hẹn gặp lại